Tây là một hàng độc lạ ở Việt Nam. Và nói đến Cha thì thường chúng ta nghĩ ngay là đến những quả Cha mọng, đỏ mọng, ngọt thanh, ngọt thanh dịu, ngon, hấp dẫn và phải nhập từ xứ sở của nước Mỹ hoặc nước Úc hoặc là Brazil. Mời các bạn đến thăm à, vườn cherry của bà Ngân ở à, thôn Đồng quýt xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. nhiên sai như này mà nhỉ thì không nó xoay xung xê thế và vâng. giống quả to này giống quả bé không

này thì nó lại đọc đấy nó lại ra đấy nhanh lên đi ra chụp cây kia ông vẫn thích chụp cái cây chai này kém gì cherry của mỹ không ừ. đây là vẫn còn xanh đây xanh nếu mà đấy. chín thì thì thì thì, thì, to bằng cherry của mỹ rồi <laughs> đấy mà đây là đây, đây bác đang quay cái chùm này đấy đây đây đây, đây chị ấy cái nâng cái chùm mình lên đấy cái chùm mấy quả đấy đây đấy quả xanh đấy đây cái quả to mà sai như này Đấy. Đấy, sai như này luôn. Ôi, đẹp chưa? <laughs> đẹp không? Thế này mà chín là sẽ to bằng cherry của Mỹ luôn. Đẹp chưa? Đấy. Đấy. Đây. Quả to không? Đấy. Nếu mà chín thì không kém gì di của Mỹ bởi vì đến từ nay đến lúc chín nó to rất nhanh. To anh anh. Ừ. Và đây là cái chỗ này đã vặt hôm qua rồi này. Đấy vặt cận đấy. cận cái, nhiều đây này. Cái, cuống đây Đây. đây. đây cái cuống, nó là vặt. Cuống uh, vặt chi chít đây. Vặt chi chít đây, cuống cuống vặt đây. Vặt bán đấy. Đấy, à. vặt bán đấy. Đấy. Vặt đấy, tôi còn vặt tỉa không cận đến cận cơ chứ tôi không không vặt ngang thế. Vâng. Thời cấu đây, đây quả đây đấy nó vẫn ra quả lâu lắm bác ạ đấy vâng. nhá quả này chi có ấy này xong cái hoa này nó lại ra này ra nó đậu cơ từ chỗ ra hoa cho đến ờ, lúc đậu quả là một ừ, tháng cứ có quả là ra một tháng chín ừ. à không là... chắc từ lúc có hoa đến có quả phải hơn chứ phải hai tháng không bỏ đọc cái lúc ra quả con rồi ra quả con là một tháng là chín rồi lên ừ, là còn lúc ra hoa là sai là hơn đáng kể bây giờ bón này bón cái loạt hoa này để chắc ừ. quả to này quả to này phải bón từ vâng. lúc có hoa mà mình cứ mới năm đầu chưa biết đó cả năm đầu chưa biết chưa biết vâng. cho nên là rút kinh nghiệm năm sau quả chắc là to vâng à. bởi vì là sai đo này mà biết quả đó đo như thế này cơ mà đấy nó sai như thế mà nó là lượng ăn của nó là kém phải không kém vâng. đấy đúng rồi đấy quả này quả sai nhưng mà lại à, chưa biết lại lại hơi hơi nhỏ ý là mấy hôm nay nọ nó khô nhưng bây giờ là tưới nhưng mà hôm nay để bạn nhiều quá sai quá thế này nếu mà nó chín hết một cây này thì nó phải đến chắc chỉ chắc mấy phải cân. mấy cân không chắc chỉ mấy cân mà cân. không không không nhiều tại lắm. vì là cái nhiều cái này đó nhiều, nhiều. nó nó, nó, nó nhẹ à, nó nhẹ nó chỉ ăn nhưng mà cứ cái hộp đựng bánh dày thì là nửa cân cứ miệng cái hộp đấy là nửa cân không một lần thu cái này có được bốn bốn năm cây các bác mấy cân thì chứ nhiều này mấy cân mấy cân đến như này mà quả nó thế này đây này đây cũng củ này quả thích không những cái cây này hôm qua đây này những cây này hôm qua đó có chín trước rồi này chảy thế này rồi hôm qua thì bà hái được ờ, được bao nhiêu bao nhiêu ờ, lạng trên một cái cây này qua tôi à, hái cái cây này là được à, khoảng độ một cân một cân một cân mà mới trên bói mà đã được một cân rồi một cân rồi đấy một vâng. cân là tôi hái đây cuống đây nó đã hái à, được cho à, bà con là qua nhu cầu về cây cherry đây tí nữa tí quả cherry đây này đây Đấy. lưng lưng lưng cả đây trên. quả cherry mà tôi đã à, đến ngày coi là được thu hoạch là được à, hôm qua tôi xuất cây này là được khoảng à, một cân đây cuống đây đây cuống tôi đã vặt đây vặt là được chi chít luôn chi chít luôn đây đây đây ừ. đây giới thiệu với bà con là tôi vặt đây thế còn đây cái đây. cherry mà uh, vâng cái cherry này thì đã được dùng silic rồi thì bà nhận xét về cái trái này nó như nào cái uh, trái này thì tôi uh, nhận xét là à, chưa qua Sinic thì là quả nó bé nhưng mà khi tôi đã dùng à, cái phân ờ, Sinic này thì tôi thấy à, chất lượng quả là to và ăn à, cũng ngon ngọt. Quả à, bóng hả? Những cái quả mà quả bóng. Quả những cái quả như thế này thì đến lúc chín thì nó cũng không kém gì cái cherry của Mỹ đâu. Và vâng. nó cũng phải to gần bằng như vậy đấy. Và vâng, đấy. thì đấy. Đây, cái trái nó rất là rất là to như này. Em mời cho rồi mời, mời à, sang cây khác sang những cây à, khác tôi à, mời nhà phân bón đây là từ cây đã được thu hoạch và sang cây qua à, hoa đây vâng. lại tiếp tục cây này lại ra hoa vâng ra hoa thì là đầu tiên là hoa đây nó nó nó, nó vẫn còn đỏ vàng như thế này đầu tiên là cây nó thế nào đầu tiên là cây tôi chưa bón thì cây nó vàng chưa bón silic thì cây nó chưa cây bón silic thì cây nó vàng thế vàng. đây tôi bón sang silic không từ từ từ và sau khi bón vân silic thì bà thấy cây hoa này thế nào cái hoa này thì là nó to nó bụng vâng và cái, cái lụ nó to hơn đúng không lụ to lụ to hoa bụng vâng quả đẹp vâng đấy ta đã sang cây khác ạ đây mà sang cái cây mà sai rất là sai đây đây cây này à, rất là sai đây đấy đấy, đấy. cây này là rất là sai trái này đây một quả ờ, to cũng đây, tương đối đều ấy. quả đây đây đây quả, quả to là khá là đồng đều đấy quả to khá là đồng, đồng đều và mã nó nó, nó, nó khá là đẹp mã là Rồi ta phải ta sang cái những cái chỗ khác đây đây đây các bạn đây đây đây này mời các bạn đây sang đây đây nhé đây thưa các bạn đây đây, đây này mình ờ, thì nâng lên đi quả nó lấp ở trong lá nhiều lắm quả nó khá là bóng đấy bóng bóng, bóng mọng quả từng chùm từng chùm một đây từng chùm đấy các bạn để và cái này là cũng đã có quả chín được thu rồi đấy, chín đẹp này chín bói rồi đấy rất là đẹp đấy. các bạn rất là sai đây đây đấy, đấy. chùm nào cũng từng chùm từng chùm một từng chùm một ở đầu lá các bạn ạ Tức là đầu lá nào cũng có những cái chùm quả xanh như thế này Đấy, Đấy. Rất là đẹp bạn. Đấy Và sau khi mà ừ, chari ừ, đúng rồi đấy mà mình đã dùng cái phân silic này rồi thì bà nhận xét là cái cái quả thì đã to bóng đẹp rồi nhưng mà cái lá này nó như nào cái lá thì là nó à, đây khi mà đã dùng ờ, phân ờ, Silic thì cái lá ờ, nó để sang đứng sang bên này cho nó ừ. tiện cho máy quay đây đấy đây đây đây đây đây thế đây đây đây vào đây, đây, này này cây đây đây được rồi cái lá ra nó sẽ rất đây cái khi mà đã dùng phân Silic rồi thì nó cái quả thì nó đủ độ bóng và ngoan ngoặt những cái lá thì nó tôi thấy cảm thấy là lá nó xanh và ừ. nó bóng nhẫy à. là đã qua phân Silic vâng. Và để cho giúp cho các bạn biết rằng Chari ở tầm nào

Đây các bạn xem. Cherry nó sẽ chín khi mà chín thì quả nó to rất nhanh. Quả nó to rất nhanh. Đấy, Đấy. cứ tầm chín thì đây nó như tím, như cái quả này ờ, này tím đậm à. tím đậm cứ quả tím này thì là vẫn mận, còn xanh như màu mận chín là vâng. đã được thu hoặc là như quả dâu chín như cái quả này thì là, là chín đậm rồi này đấy quả đấy là được vâng. Ờ, xin xin bà, bà vâng. thử ngắt quả đấy để ta thưởng thức cho bạn đây đây ờ, cái cherry của bờ gia xin thì nó có mấy cái dâu như thế này nếu mà cha của mỹ thì nó cái, cái đít này nó không có dâu à. nhưng cha của bờ gia xin thì nó có dâu như này và khi mà mình ăn thì mình bỏ cái dâu này đi đấy đây những cái trái cha mà dùng xinic thì đây lắc lư thoải mái các bạn này lắc thoải mái nó không dụng, bởi vì nó có chất làm dai cứng cho nên nó không dụng được các bạn ạ đấy còn nếu như không có cái phân xinic thì cha thì nó dễ bị dụng. và sau đây tôi xin phép tôi ăn thử nhé à, xin mời bà à, xin mời bà. Dạ. Vâng. xin mời cả nhà <laughs> chị nâng này chị nâng nhé đây ừ. Ừ. ngon tuyệt vời thì à, thấy có à, ngon không ngon lắm và vâng. mà em à, xin giới thiệu với chị là cái à, che di này là ăn là ngon bổ mà chữa ngăn ngừa rất được nhiều bệnh vâng ừ. cái che di này nghe nói là hạn chế cả tim mạch và vâng. hạn chế cả tiểu đường và vâng. và nó còn làm giúp cho ờ, mình khi mà ăn cái này thì nó cũng ờ, tăng thêm những cái vitamin à, rất là tốt cho cơ thể hạn chế được rất nhiều bệnh đây này rất là đấy quả chín cũng khá là nhiều trái khá là mọng các bạn ạ trái khá là mọng và từ nay đến lúc mà được thu hoạch thì nó sẽ to rất nhanh những quả này vẫn còn xanh nó chưa thấm khi nào xanh đen thì nó mới là cái da ri, da ri đã chín các bạn nhé này trên chùm thì trên cái quả nó phân bố trên cây rất là đồng đều mời à, các bạn hãy à, đến à, và xem và thưởng thức che ri nhà mình nhá che ri, ri sạch chất lượng cao và che ri phải của bà đã xin đây chất lượng và sạch và ăn à, bổ ích cho coi là tim mạch mọi lứa tuổi ừ. sai hơn cả sim <laughs> sai hơn sim các bạn ạ và vâng. vâng, xin uh, mời bà hãy giới thiệu về mình ạ vâng tên uh, tôi là phạm thị ngân thôn uh, đồng quýt xã tân bọc huyện đồng ngạt tỉnh bắc giang và vâng. tôi đã số hôm nay là được thu bói che di đây số điện thoại của tôi là 0366 480 497 vâng. Ai có liên hệ cho Di thì cứ à, liên à, mua cho Di thì à, liên hệ số điện thoại này nhá <laughs> Các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bà Phạm Thị Ngân ở đây để cho các bạn tiện đặt mua ship hàng và nếu như các bạn muốn đến thăm để thưởng thức những trái cha đi chín mọng đỏ ngọt thanh dịu chất lượng cao thì hãy liên hệ với số điện thoại trên nếu như các bạn